Năm mới kính chúc quý vị khán giả của truyền hình ca cộng trên đỉnh như Arsenal, lộc vào như lúc Hà ghi bàn, vinh hoa như quả bóng vàng, đỏ như những lúc thành man nhuộm màu.